Ừ, xin chào tất cả mọi người dạ, xin chào tất cả bà con thân mến thì hôm nay à, mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết một cái tác phẩm quần đã làm ra nên thành tích cũng à, sắp hoàn thiện thì hôm nay mình sẽ review à, một sản phẩm gì đó sản phẩm này là gì thì à, khi trước màn hình à, cấp mọi người xem chính là một con loa mà tự chính từ tay mình chế ra thì nói chung là mình cũng bỏ ra công sức mất thời gian để uh, sau khi mà hoàn thành được em nói về em nói thì mình nói là là mình bỏ thời gian ra mình nghỉ ngơi vào lúc 5 giờ chiều ngày hôm qua đó để mình làm được chiếc loa này cực kỳ khó thì hôm nay mình sẽ uh, test cho mọi người xem uh, qua cái tác phẩm của mình như thế nào đây gọi là loa thùng số nhưng không loa thùng số này nó có khác biệt với các loa tần số khác nhưng ở trong các loa tần số này thì nó có đặc điểm là um, có bọc nhiều lớp um, mai sốt với là một cái mạng một cái ma âm ở trong cái thùng đó một cái màn âm và em có chữ cái loa này là loa bluetooth nha em, em, em thiết kế mình thiết kế cái kiểu mà bluetooth đó đó, nhưng mà nó xài xài theo ờ, bị quy nha mọi người nha đó thì nó sẽ dùng qua um, nếu mà người hát đó karaoke thì hát qua bằng um, mic nha vì mình không có thiết kế cái um, mic không dây rồi hôm nào mình sẽ làm cái video review tiếp theo để mình thiết kế thêm một cái mic không dây nữa nhá mình sẽ mua một thiết bị để mà kết nối từ con loa con loa chế này thành một con loa không một con loa mà hát con kia không dây nha thì hôm nay tạm thời là mình sẽ test cho mọi người xem ờ, một cái bản nhạc trong mọi người ờ, thưởng thức được con loa này và đánh giá sản phẩm của mình nha rồi ok thì ờ, mình mong là sau khi mình mở cái bản nhạc lên thì mong nhà bản quyền cho phép mình được test loa và cho mọi người khán giả cùng xem thì ờ, mình cũng là ờ, làm bên cùng audio thì mình mong mong mọi người ủng hộ kênh uh, và nhiều tác phẩm hay hơn cho mọi người cùng xem ha ờ, ok thì um, sau khi mình uh, clip vô clip vô đi tam giác để uh, khởi động nhạc thì mình mong như bạn quyền uh, xem xét cho mình để uh, cho mình được một cái cơ hội để uh, không dính cái video bản quyền Ờ, ờ, tết test về con loa này rồi oh, ok hiện tại là em mình đã đầu uh, ờ, lấy nhạc để test cho mọi người xem cái uh, hầu kỳ của nó đánh và tiếng bass và tiếng chết với là cái volume um, bit tổng uh, nha rồi hiện tại đây là mình có các dòng sao cả đã kết hợp um, đã kết hợp để uh, đối với cái thằng cái thằng thằng lo chế này đây đây là con có ba ba con sao cả một con K10 một con V8 một con à, K500 ok và một con chân mít thuông và mít được uh, cũng mít uh, cả mít năm trăm luôn mít K500 đó ok thì trên là cũng có 100 bộ trăm máy tính thì bắt đầu uh, thực hành ba video nha sau khi mình thực hiện um, cho con này chạy trước để trong vòng uh, 10 uh, 5 đến 10 phút gì đó rồi mình sẽ ờ, kết hợp chung với cái dàn loa trên kia uh, ờ, thử là hai con nó nó hợp âm lại nó có chuyên nghiệp hơn ừ, một thằng này không nha theo đi này vừa rồi đó thì uh, mình cũng có làm cái việc mình cũng có cái review uh, về sản phẩm này cái loa này thì bây giờ mình không đủ dây nên này không có thể nối kết, nối qua con loa này được nha nếu mà đủ dây thì có sao cả kêu có sao cả này còn dư dây này à, để đấu qua đây mọi người để um, kết nối con này nói chung là con cá mười mình cũng dư nên mình không có dây thôi thì ok mình không nói nhiều nữa bắt đầu vô thuyết trình nha khởi hành ạ trước tiên là mình sẽ cho cái bát nó mini trước nha yeah là có thể là âm nó đánh là sao nha rồi mọi người xem video và cho mình được xe cho được ok sẽ nhỏ lên sẽ bật chế độ sâu sâu nha 100% trăm thế nào ok để em tục tăng lên nhá tăng lên rồi hiện tại là em mình đang test loa ở phía ngoài nhá nhà đang làm thì mong là thông cảm nhá yeah. Ờ, cái video này cũng ờ, để ờ, giúp ích cho mọi người để biết sáng tạo uh, ờ, chia cho uh, ờ, các ngành ờ, điện tử công nghiệp của mình đúng không ok tiếp tục 走，来。 ok tiếp tục tiếp tục ok thì nói cho mọi người biết luôn là cái con con loa này chế cái mic cái mic tổng á là nó còn bạn nữa nha còn lớn nữa nha vì em mình chỉ bạn hơn phần nữa thôi nha nếu mà cái clip hôm sau mình sẽ làm review ờ, mình sẽ chỉnh sửa lại cho con loa này xong rồi đã sẽ tăng hết volume lớn hết tổng hết luôn lớn luôn đó là để cho mọi người khám thưởng thức một bản nhạc à, là cái hợp âm của con loa này đánh em như ngày hôm nay nha à, mọi, mọi người xem nè mọi người xem cái, nơi cái bao á à, anh rung luôn tiếp tục ha lên đây là mức âm lượng 26% à, mọi người xem video và nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ cho mình để đạt được cái mục đích ước mơ của mình nha à, con này mình nói là tổng thể con này cân nặng là 2 kg 2 kg mọi người 2 kg mấy rồi gần 3 kg mới mới đầu mình thiết kế ra thì uh, à, mới mới mới đầu mà cắt đồ ra làm á nó nhẹ lắm giờ làm vui, rất là nặng luôn kìa ok tiếp tục tăng lên một lớp mức nữa rồi mươi. cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm kênh của mình thì à, mình chúc tất cả mọi người một uh, ngày tốt lành và uh, khá thịnh vượng uh, trong công việc à, chúc uh, mình mong là ủng hộ kênh mình và nhấn like cho kênh đừng quên nhấn chuông đón những video tiếp theo thì uh, cái bản test đến ngày đầu tiên hôm nay trong cái loa uh, từ chế thì à, mình kết thúc tới đây uh, bye bye mọi người mọi người thì ủng hộ kênh cho mình nhé nhớ đăng ký kênh nhiều nhiều cho mình mọi người bye bye